Kính thưa đại chúng, có câu hỏi gửi về cho Thầy như sau. Con kính bạch Thầy, gia đình con từ trước tới giờ vẫn kiêng, không đi xuất hành vào ngày mùng năm Tết. Nhưng hai năm nay con đi làm xa, mùng sáu là ngày làm việc, nên mùng năm con đã phải lên chỗ làm trên Hà Nội. Nhưng bố mẹ con vẫn nhất quyết không cho con đi ngày mùng năm, nên con chỉ có thể đi vào ngày mùng bốn hoặc sáng sớm mùng sáu thôi. Nay con được nghe quý Thầy giảng, con biết chuyện ngày giờ này không thật sự quan trọng. Con mong Thầy giảng giải cho gia đình con được hiểu ạ. Con xin thành kính tri ân Thầy. <laughs> Đấy, bạn này bạn hỏi về chuyện à, ngày giờ và cái ngày xuất hành. Ừ. Thì, à, kính thưa đại chúng, cái câu chuyện ngày giờ đối với dân Việt Nam chúng ta cũng là cái việc hệ trọng lắm, và rất rất nhiều. Gần như các công việc lớn gì cũng đều phải đi xem Thầy, hỏi ngày, hỏi giờ, nghe không? Từ cái chuyện coi như là à, cất móng làm nhà, không? đến ngày gác đòn rông, đến ngày à, hoàn thành, tất tất cả lễ vào nhà mới đều phải xem ngày cho đến chuyện cưới vợ cho con ngày ăn hỏi ngày chạm ngõ ngay ngay rồi đến lúc đến người chết cũng phải xem giờ xem ngày à, giờ chôn giờ niệm tất tất đến ngày cài táng cũng phải xem ngày à, thế rồi đến lúc mà, mà bây giờ sinh con cũng xem ngày thưa đại chúng để chọn ngày sinh vì nó không ra thì mổ lôi nó ra <laughs> thưa đại chúng cho được ngày đại chúng thấy có khổ không nó bảo con chưa muốn ra rét lắm con không ra nhưng mà lôi được ngày là phải lôi ra <laughs> đại chúng mê tín đến như vậy đấy khổ thế thưa đại chúng <laughs> à, cho nên cái ngày cái giờ nó làm khổ dân ta quá trời luôn đó. thế thì bạn này cũng thế bạn thì cũng đã nghe phật pháp rồi ừ, và nghe quý thầy giảng rồi bạn cũng hiểu được phần nào nhưng bạn sinh trong gia đình bố mẹ vẫn tin ngày giờ nhưng mà dân ta vẫn có câu đấy là gì mùng năm mười bốn hai ba đi chơi còn thiệt nữa là đi buôn ừ. các cụ ngày xưa có câu đấy ngày mùng năm ngày mười bốn và ngày hai mươi ba đi chơi còn bị thiệt nữa đừng nói là đi buôn đi chơi thôi ăn chơi thì còn bị thiệt đấy uống nữa là đi buôn thì còn thiệt nhiều thế cho nên các cụ kiêng những ngày đấy không đi đâu cả mùng năm 14 năm ba đi là xui xẻo lắm đó. đó thế thì bạn này giờ cũng thế bạn đi làm ở cơ quan thì thường ở nhà nước là người ta mùng 6 là khai trương vào cửa hàng hay xương công ty ờ, nghỉ tết thì cũng đến thế thôi bây giờ nghỉ thế là dài chứ ngày xưa mùng 4 đã phải đi làm rồi Bây giờ thì họ tính thêm có thể nó trùng vào thứ bảy chủ nhật cho họ nghỉ bù thì thường mùng 6 họ khai trương công sở, khai trương ờ, công ty cửa hàng. Thế mùng 6 phải có đi làm. Thế mà nhà ở xa thì mùng 6 đã làm rồi thì phải đi từ mùng 5 chứ. Phải không? Ừ, thì là mới phù hợp. Đó. Thế bạn này bạn nói là bạn phải đi từ mùng 5. Nhưng bố mẹ mà không được, mùng 5 là nhất quyết không được cho, không đi, không cho con đi. Đi ngày là xui xẻo, rông cả năm. Không cho đi là không cho đi Thế bạn chỉ còn cách một là đi từ sáng mùng, đi từ mùng 4 hoặc là sáng sớm mùng 6. Sáng mùng 6 mà đi hấp tấp vội vã không khéo lại tai nạn đấy chứ. Các bạn rất lo. Bạn gửi câu hỏi về để, để Thỉnh Thầy trả lời. làm sao đây? Mà chắc là bạn cũng mong gia đình nhà bạn sẽ nghe được cái câu trả lời của Thầy. Nghe không? Đấy. Thế thì kính thưa đại chúng, đấy là cái câu chuyện nói về việc mà kiêng kỵ của dân ta đối với chuyện ngày giờ. Wow kiêng dữ lắm và đặc biệt nữa thì trong những ngày tết này thì lại càng lắm chuyện kiêng kỵ phải này chúng thấy ngày tết kiêng nhiều lắm Đấy, ví dụ thứ nhất là kiêng mùng một tết là không được quét nhà không? nhà bẩn hay kiểu gì thì kiểu để nguyên cầm chổi một quét là bị mắng ngay nghe không ờ. à, bảo quét như thế là mình hất hết lọc nhà mình đi phải cứ để đấy ngày xưa mình còn có đốt pháo giao thừa thầy nhớ đốt pháo xong là xác pháo nó đầy hết nhà sân xía các thứ nó đi là nó bay tung tung lên hết đấy thế nhưng mà cũng bảo không được quét để nguyên đấy nghe không mùng một là không được quét vì kiêng cho là quét nhà đi như thế là mình mình hất hết lọc nhà mình đi vào cứ để đấy đấy là một cái kiêng rồi kiêng gì nữa à, kiêng coi như là mùng một tết là không đứa nào được khóc trẻ con mà khóc là rông cả, cả, cả năm thế mà trẻ con thì nó biết gì nó khóc thì nó khóc đi à, nhưng mà cứ dọa thế không được khóc khóc là méo miệng nữa <laughs> nó khóc là mày méo miệng rồi kiêng vay tiền mượn tiền trong mấy ngày tết vào đi mượn tiền không nên mà cho vay không nên nghe không mà cho vay là mình sẽ cả năm mình bị mất lộc đấy Thế mà đi mượn đi vay ấy, mình mà đi vay thì mình sẽ cả năm phải đi vay tức là đói khổ không cho vay không cho mượn gì hết đấy đó thưa đại chúng có những quan niệm thế rồi cái chuyện sông nhà cũng phải phải chọn người ai cái người nào mà à, vía xấu mà không được tuổi mà lỡ mùng một để bước chân vào nhà mình là mình phải ra mình phải thủy thui phải đốt vía đuổi đi <laughs> nhiều chuyện lắm đấy gì nữa thế rồi mùng một tết là không được gội đầu không được gội đầu không được gội đầu con gái cũng không được gội đầu đấy rồi không được làm rơi, làm vỡ đồ vật, kiêng dao, kiêng kéo. Những ngày mùng một Tết là dao với kéo hạn chế lắm, có thái băm gì thái từ hôm ba mươi đi, những ngày mùng một không băm, không thái gì hết. Ấy. Đó. Thế, rồi sao nữa? Nhiều lắm, kiêng cả à, vỗ vai, rồi là quàng vai người khác, nhiều trò. Thầy nghe thấy nó nhiều cái kiêng lắm, rất rất nhiều, thưa đại chúng. Những cái kiêng khem, nhất là trong những cái ngày đầu năm, ngày Tết Tết đến này. Thế thì thưa đại chúng ờ, với cái việc kiêng khem ờ, thì người ta người ta cũng nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Câu nói đó thì cũng không phải là sai hoàn toàn, nhưng cũng không phải là đúng hoàn toàn. À, có thờ, có thiêng cũng không phải đúng hoàn toàn, nhưng cũng không phải sai hoàn toàn. Đúng rồi, thờ mà thờ cái gì đúng thì nó mới linh thiêng, mà thờ cái nó chả đúng chả có thì thiêng gì đâu. Ờ, mà có kiêng kiêng cái gì đúng thì nó mới lành mới tốt còn kiêng cái không đúng thì nó chả tốt chả lành gì cả anh chúng hiểu không ví dụ có một số giáo phái bây giờ họ nói là không được thờ bát hương bằng sứ bằng sành ví dụ thế bỏ thờ những cái đấy là không tốt những cái đồ đấy là làm ăn không ra gì cho nên bây giờ phải thờ bát hương bằng đồng à, có một số giáo phái là những cái tín những cái người dân mà họ mê muội phải đặt bát hương bằng đồng thì mới tốt được thế phải thờ bằng đồng nhất là cái giáo phái gọi là long hoa di đặc đấy Giờ họ nói là không được ờ, hay là giáo phái gọi là gọi là thờ bác hồ đấy gọi là thờ gọi là là ngọc phật hồ chí minh đấy có cái giáo phái đấy bảo phải thờ bát hương bằng đồng mới được đó. thờ bát hương bằng sứ bằng sành bằng đất gì đấy là không được phải bằng đồng đấy đấy những cái kiêng rất đó. thế rồi là bên ờ, các cái đạo giáo ngoài đạo phật thì họ có những cái cái kiêng những cái giữ ờ, mà Phật gọi là giới cấm thủ đấy, nghe không? kiêng khem giữ gìn những cái không đúng. Nghe không? Ờ, đấy. Họ giữ những cái rất là sai, rất là là là tà kiến. Đó. Thế thì không phải cái gì kiêng cũng tốt, kiêng đúng mới là tốt nha. Kiêng đúng mới là lành chứ không phải kiêng cái gì cũng lành. Thế thì những cái kiêng này đây này, những cái kiêng này có đúng không? Ừ. Bây giờ à, lấy cái lăng kính Phật giáo để chúng ta soi xem những cái kiêng này nó có đúng không. Đấy. Thì chúng ta thấy là thứ nhất thì cái tuệ giác của Đức Phật ý, thì Ngài thấy rất rõ về thời gian, ngày giờ, năm tháng gọi là thời gian. Thời gian nó là một cái vô tính và nó chỉ thể hiện cái sự biến đổi của sự vật thôi. Có sự vật biến đổi thì gọi là có thời gian, vận động thì có thời gian đó có thời gian gọi là thời gian là thế ngày xưa người ta nghĩ ra có ông tiên thời gian ông quay quay cái vòng quay thời gian này ông quay quay quay ông có thể quay ngược và quay xuôi đấy. Này, chúng nhớ xem cái câu chuyện thì nhớ như câu chuyện ngày xưa của bộ phim của nga đấy ờ, nút milan và nút mila đấy không biết ở đây có ai được xem bộ phim ấy? ngày xưa mà thầy xem cái phim là thầy thấy hay lắm vì lần đầu tiên trên đời được xem một bộ phim gọi là có phép thần thông, ông Tiên, ông quay, ông rút thời gian lại, ông quay ngược lại thời gian, thích lắm. Bây giờ ông đứng ở trên bãi cát, ông giơ tay một cái là nước từ trong cái bãi sa mạc, nước nó chảy ra. Lần đầu tiên được xem bộ phim mà có thần thoại, có thần thông, biến hóa, thích lắm. Còn sau này là đến Tây Du Ký, nghe Tây Du Ký là có thần thông nhiều. Ờ, vì hồi ấy phim ảnh nó chưa phát triển như bây giờ cho nên những bộ phim ấy là đặc biệt lắm đó. hay là bộ phim Aladdin và cây đèn thần xoa xoa vào cái cây đèn thần cái là, là vừng ơi mở cửa ra thế là mở được cửa wow là thích lắm Đấy. thế thì ở chỗ này á, đức phật thấy rằng bản chất của cái gọi là thời gian ấy nó chả có tính chất gì cả thời gian nó không phải là vật chất như mình thế này nó không phải là vật gì cả đâu nó chỉ là cái mà gọi là cái, cái dòng biến đổi của sự vật hiện tượng thôi vận động thôi cho nên thời gian nó vô tính nó không có tính chất gì nó không có thiện cũng không có ác nó không có tốt cũng không có xấu nó không có may mà không có rủi ở trong chỗ này thời gian ngày nào cũng thế thôi vạn sự vạn vật vận động là vận động thôi trái đất nó quay cứ quay phải không xung quanh mặt trời nó quay rồi ngày đêm cứ thế nó xuất hiện và cũng có khi nó quay nhanh một tí có khi nó quay chậm một tí thực chất là như vậy thưa đại chúng chứ không phải lúc nào cũng quay như nhau đâu vì nó sẽ biến đổi mà đó, đó nha thế rồi cái trục của nó đấy lúc thì nghiêng bên này lúc nghiêng bên kia một tí đấy người ta nói là hình như trung quốc họ xây cái cái cái đập mấy đó khiến cho nước nó chữ ở đấy nhiều quá và nó làm lệch trục của trái đất một số độ nhất định đó cho nó ảnh hưởng đến cả khí hậu của trái đất đấy cái môi trường của cả trái đất thế cơ mà vì nó tụ nước ở một nơi nhiều quá nó lệch đi thưa đại chúng nặng đấy như vậy chúng ta thấy kể cả cái quả đất này cũng còn đang vận động đang biến đổi tất cả nhưng thời gian thì nó vẫn chỉ là thời gian thời gian nó không có cái gì là tốt là xấu và tốt xấu là ở nơi sự vật ở nơi sự vật chứ không có ở thời gian sự vật thì có con người và vạn vật Thấy không? mà thực chất mà nói thì con người mới sinh ra cái chuyện gọi là tốt xấu may rủi chứ con vật nó cũng chả biết cái chuyện đấy mấy con thú trong rừng mấy con chim bay trên trời thì nó biết là nắng thì nó nắng cháy rừng thì nó bay đi nó cũng chả biết đấy là tốt hay xấu mưa thì nó trú nghe không còn con người mình mới nghĩ ra à cái này là tốt cái này là xấu cái này là may cái này là rủi đấy là do có con người mà ra còn tính chất của thời gian nó vô tính nó không có cái tính chất là tốt xấu thiện ác may rủi gì cả đại chúng rõ chỗ này không nhé đấy là cái quan niệm rất là rõ của phật giáo thế thì từ cái chỗ này Chúng ta mới thấy ờ, nhân gian đưa ra cái chuyện mùng năm 14, 23, những ngày đấy là, là đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn. Vì họ tính theo cái lịch số âm dương và họ gán cho cái ngày mùng năm, ngày 14, ngày 23, đấy là những ngày gọi là ngày nguyệt kỵ ở trong tháng. Tháng nào cũng có những ngày này à, và nó gọi là ngày nguyệt kỵ. Ngày nguyệt kỵ, đại chúng hiểu không? Ngày nguyệt kỵ thì họ nói là nó không có tốt. À, không tốt cho nên là đi vào những ngày này làm việc gì vào những ngày này nó không được may mắn nhưng mà kính thưa đại chúng á, à, sư phụ của thầy là hòa thượng thích thanh tử đấy viện chủ thiền phái trúc lâm bây giờ đấy cụ lại đặc biệt lắm cụ cứ chọn những ngày này mà cụ đi vào những ngày này cụ làm thôi đi cụ hay chọn mùng năm mười bốn năm ba mười bảy mùng ba cụ đi cụ bảo tôi đi ngày đấy nó lại vắng đường <laughs> an toàn có đi máy bay thì máy bay nó cũng rộng chỗ vì những ngày đấy người ta kiêng thì cô lại chọn cô đi thấy không nên dân mình còn tin vào cái thuyết này mùng năm 14 tháng 3 không đi thì ai khôn thì cứ những ngày mà đi là thoải mái xe cộ khỏi phải chen chúc đường xá rộng rãi thấy không? đi máy bay thì cũng rộng hơn ngồi khi một mình được hai ghế <laughs> thoải mái đấy chính cụ là thế cụ ờ, xây dựng cụ cũng cứ chọn những ngày đấy cụ làm chả vấn đề gì đây thì nói là cụ động thổ xây dựng cái cái chùa lân thiên viện chùa lâm tử cụ chọn đúng mùng 7 mùng 7 tháng 7 thì cụ làm đấy ừ. thế mà cũng thế chỉ 3 tháng xong sau là xây dựng ngon lành xong cái thiền viện chả có vấn đề gì cả đấy đó thế và thầy cũng đi rồi thầy cũng đã từng đi những ngày mùng năm mười bốn mười ba thầy đi rồi vẫn được việc nên chùa mình Thầy chọn luôn ngày 14 là ngày chùa mình cầu siêu. Nên các Phật tử ngày 14 về chùa cầu siêu ra tiên tiền tổ lại được may mắn, được tốt lành. Thấy không? Ừ, vẫn đi, có vấn đề gì đâu. Đấy, nhé. Rõ ràng những ngày 14 giờ trở thành ngày rất là vui vẻ, tấp nập, hoan hỉ. Không biết đâu như đối với chùa mình đã, đúng không? <laughs> nhé. Vậy thì ở đây á, cái chuyện ở đây nói tốt xấu may rủi không phải do ngày giờ thời gian chúng ta phải khẳng định và tin chắc cái điều này không do ngày giờ thời gian quyết định cái việc may rủi và tốt xấu chẳng nhẽ ngày mùng năm 14, năm ba tất cả mọi người đi đường đều rủi ro hết hay sao tất cả mọi người đều hỏng việc hay sao phải không? những giao dịch gì vào những ngày đấy là hỏng hết hay sao phải không? cái đó không phải thứ nữa là trên thế giới này rất nhiều nước họ không dùng cái cái nịch này nịch âm lịch này họ đâu có biết quan tâm đến ngày mùng năm 14 tháng 3 đâu đại chúng và họ vẫn làm bình thường nhất là các nước phương tây họ không dùng cái âm lịch này của mình và cái âm lịch này chỉ có mấy nước ở đông nam á mình dùng thôi ở, ở, ở châu á mình dùng thôi và không phải nước nào người ta cũng dùng cái lịch âm này họ dùng dương lịch cơ họ chả có cái ngày nguyệt kỵ họ chả có những cái ngày tam nương gì cả nghe không? Và họ vẫn lễ họ vẫn dùng họ vẫn giao dịch mọi việc đi lại bình thường thế thì sao à, chả nhẽ cái thời gian nó chỉ dành riêng cho dân việt nam mình với dân trung quốc à, vài cái dân mà dùng cái âm lịch này này chả nhẽ thời ông thời gian ông tiên thời gian ông lại ông lại ưu tiên dành riêng cho mấy cái, cái dân tộc này ông vô tư hết ấy, ông không có quan tâm gì đến dân tộc nào hết dân tộc nào cũng như nhau đại chúng thấy không thứ hai ví dụ thầy nói là cả thế giới này cùng dùng âm lịch đi thì ví dụ hôm nay ở Việt Nam là mùng năm nhưng ở Mỹ thì lại đang là mùng bốn cơ cùng ngày hôm nay cùng thời khắc này Mỹ nó là mùng bốn vì hai vì, vì, vì nó lệch múi giờ nhau đại chúng thấy không à, mình với Mỹ đấy hay mình với Cuba lệch hẳn giờ nhau 12 ờ, tiếng luôn. Hai bên đối nhau ở, ở, ở, ở quả địa cầu này. Mà. Thế cho nên ấy, mình là mùng 5 bên kia khi là mùng 4, hoặc mình là mùng 5 bên kia là mùng 6. Thế thì lấy ngày nào là là ngày ngày Nguyệt Kỵ đây? Này chúng này cũng cùng một thời khắc ấy nhưng hôm nay là ở đây là mùng 5 nhưng bên kia tôi là mùng 4 rồi, mới là mùng 4 thôi. Đúng không? thế thì tại sao ở phía việt nam này thì xấu mà bên kia lại là ngày không tốt không xấu đó thế cho nên chúng ta mới thấy cái tính chất thời gian đó, nó không phải như thế đại chúng rõ chỗ này không và chính đức phật của chúng ta với tuệ giác của ngài ngài nói rất rõ tốt xấu là ở nơi chúng ta may rủi là ở nơi chúng ta ở nơi nghiệp của mình vào nơi nhân quả và nghiệp báo của chính mình. Chúng ta phải rõ như vậy. Nếu tôi đang ở trong một cái thiện nghiệp và cái quả phúc nó sắp trổ thì tôi đi nó sẽ được cái việc tốt đẹp như thế. Cái duyên của tôi như thế, nó sẽ được việc. Chứ không phải là do cái ngày ấy. Chẳng nhẽ ngày ấy các cơ quan công sở nhà nước nghỉ hết hay sao? vào ngày làm không được việc gì cả phải biết bao nhiêu thương vụ giao dịch là vẫn ký vẫn làm việc vào ngày mùng năm ngày 14, ngày 23, bình thường nếu mà tính theo kiểu người Việt Nam mình ấy mà cứ trừ hết những cái ngày xấu ấy đi mà thì gần như cả tháng nghỉ hết chả làm ăn gì gần như nghỉ hết đấy đại chúng đã nghỉ mất 8 ừ, ngày thứ bảy chủ nhật rồi đúng không lại bây giờ lại mấy ngày nguyệt kỵ mấy ngày tam lương mấy ngày gọi là sát chủ nữa thì thôi rồi thầy nói là hết chả còn ngày nào đi làm nữa ở nhà mà nằm thôi <laughs> ông đi đâu được nữa có phải không ừ, đó cho nên ở đây thì thầy xin nói là cái quan niệm này về thời gian về ngày giờ là một quan niệm không đúng với tinh thần đạo phật và xét cho thật kỹ mà chúng ta thấy nó chả đúng đạo lý một chút nào nhé cho nên chúng ta thì nếu một ai là người phật tử có đủ lòng tin thì phải dũng cảm phá bỏ cái quan niệm này đi nghe không không có quan niệm ngày giờ tốt xấu nghe không? chỉ có sự vật hiện tượng nếu bão gió thì đừng đi nắng quá thì đừng đi phải không sấm chớp nguy hiểm đừng đi lũ lụt đừng đi à, cái thôi nghe không ừ. đường đông kẹt xe thì đừng đi ví dụ không? chẳng phải mùng năm đi mùng sáu là nghe số sáu là rất lộc lá đấy mùng sáu mà kẹt đường thì cũng không thể đi được không phải ở nhà đại chúng thấy nào nhớ cho nên chúng ta không bị lệ thuộc vào cái quan niệm này nó sai bản chất của thời gian là không có tính chất gì cả không có thiện ác không có tốt xấu chúng ta phải nhớ như vậy thời gian là thời gian thế thôi còn tốt xấu là ở mỗi chúng ta duyên nghiệp của mỗi chúng ta vậy chúng ta phải tự chuẩn bị cho mình có những cái cái thiện nghiệp và tạo những cái duyên lành Đấy, ví dụ như đây anh chị em Phật tử chúng ta như thế này là những cái duyên lành chúng ta đến với nhau chả phải kể ngày nào đến mùng năm cũng vẫn được giúp đỡ như thường Ô, bạn đây à anh em đạo hữu Phật tử trong đạo tràng hoan hỷ giúp đỡ nhau nghe không đấy nó là ra ở nơi người nơi sự vật chứ không phải ở nơi thời gian đó thế thì ở đây chỗ này thầy chia sẻ để cho bạn này và đại chúng thấy rất rõ nên chúng ta không còn bị lệ thuộc vào cái chuyện của thời gian nữa thời gian là do con người đặt ra. Đại chúng thấy không? Rõ ràng thời gian là đặt ra. Ví dụ, hôm nay là thứ Bảy, nhưng mà mình bảo không thôi, tất cả thế giới thống nhất hôm nay là ngày thứ hai thì nó thành thứ hai. Có sao đâu. À, thích làm dỗ hôm nay thì dỗ mà không làm dỗ hôm nay thì đổi sang ngày khác. Không sao hết đấy. Phải không? Chả có vấn đề gì hết. Đó. Đại chúng thấy không? Giống như là trong lý lịch đấy, có người người ta sinh ngày này nhưng người ta khai lý lịch ngày khác cũng có sao đâu ờ, có phải vì khai như thế mà mình tốt hơn lên đâu không đó đấy thì đại chúng hiểu rất rõ chỗ này nhé là từ cái chuyện hiểu đúng về thời gian có chính tín về thời gian này chúng ta đỡ được rất nhiều vấn đề nghe không? từ cả cái chuyện sinh con bây giờ cũng chọn ngày chọn giờ giờ nào ngày nào sinh giờ nào mổ đúng không nó rất là phức tạp đó nói là như vậy là gọi là cưỡng sinh và đấy gọi là cưỡng sinh. Nó chưa muốn ra, bắt nó phải ra. Nó đã gây cho nó khó chịu ngay từ đầu rồi. Mà. <laughs> chưa đến ngày chín tháng. Giống như cái trái cây mà nó chín ép ấy, lại chúng đã gọi là chín ép nó con con đâu. <laughs> Không tốt. Đấy, nhá, nhưng bây giờ vì dân ta mê muội cái chuyện về ngày giờ, thời gian tốt xấu, cho nên sinh ra quá lắm chuyện luôn làm đảo lộn hết nhiều thứ nhá vậy thì thầy khuyên bạn này và khuyên cả gia đình nhà bạn và nghe thầy chia sẻ thế này rồi mà không đặt nặng chuyện đấy nữa nghe không? đi đâu đi đường thì phải đúng luật giao thông và đầu óc phải tỉnh táo minh mẫn và đó và một cái hay nhất ý, nếu mà các bạn có lòng tin Phật giáo và Đức Phật thì bạn vẫn có thể lễ Phật trước khi đi cầu chư thiên chư thần nhà người ta có thể hộ trì cho mình khi mình có lòng tin và có sự nương tựa hoặc mình có thể tụng một bài kinh Parita vì kinh Parita Đức Phật dạy nó có tính chất hộ trì nghe không? thì chúng ta vẫn có thể được những cái an lành vì quả thật có những vị chư thiên chư thần ở à, dọc đường nha người ta có thể tác động đến chúng ta và kể cả ma quỷ người ta cũng có thể tác động đến chúng ta nhưng nếu chúng ta có được cái sự hộ trì từ những vị chư thiên chư thần thì nó vẫn có những cái may mắn nghe không đó đấy đấy là vấn đề toàn là vấn đề người cả đấy chứ có phải do thời gian đâu cho chúng ta có thể lễ phật có thể tụng kinh, có thể cầu nguyện các vị hộ pháp thiện thần người ta hộ trì chúng ta cho may lành. Cái đó thì được, chứ đừng do ngày, đừng tin vào ngày, vào giờ nhé.